Dạ, à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hôm nay thì à, Phước lại à, quay trở lại nhà của bé Hữu Lộc để thăm em ấy Và cũng để uh, uh, tổng ừ. kết uh, sau một tuần uh, Để mình uh, biết được là cái số tiền nhận được hỗ trợ bé bao nhiêu Với lại cũng để hỏi với gia đình uh, về tình hình của bé như thế nào À, Phước nghe đâu thì cũng thứ ba tuần sau thì chị uh, thì thường đây sẽ ẩm ờ, bé ờ, lên ờ, Sài Gòn tái khám rồi với lại để hỏi bệnh viện kỹ hơn về cái vấn đề chi phí phẫu thuật tại vì hổng gài sau khi đăng lên á thì Phước cũng nghe nhiều bạn mỗi mỗi người uh, như là nói về một cái giá cả khác nhau về uh, quá trình mà thay thay gan cây máy ghép gan bởi vì giờ mình phải hỏi uh, kỹ hơn dạ. rồi quá trời nhiều lắm luôn đó mẹ mẹ mày sát sát rồi ờ, mẹ mẹ quay ờ, mẹ đây rồi à, chị bữa hôm trên bệnh viện ờ, như mấy bài chị cũng có đọc được đó ờ. có nghe nói là những cái chi phí đó là sao mỗi người mỗi ý đó cái ờ. chi phí của đại học ờ. y dược đó là chị nghe là phải hơn một tỷ chứ không có bao giờ mà thấp giống như là cái chị đó cái chị gì đó mà bình luận nói là chị đóng tạm ứng có vài chục triệu thôi tại vì là có mấy bé là ở bên nhi đồng hai đã qua bên đại học y dược ghép rồi là đóng tạm ứng là chị nghe đâu là 500 lận chứ không có mà mấy chục triệu giống như cái chị đó nói còn à, nếu mà không um, ấy thì chuyển sau này chị có đi lên khám á thì chị cũng sẽ ghé qua đại học y dược rồi sau đó rồi chị sẽ hỏi bác cụ thể và là giống như là bác sĩ tên gì chị biết không bác sĩ đó tên long à, thường thường long là đi đi khám hả? đúng rồi mình muốn là bé được ghép gan bên đó là mình phải gặp bác long rồi sau khi đó là bác long sẽ ờ, khám cho con mình này kia kia nọ xong rồi bác sẽ có nhận hay không yeah. Dạ. nó vậy dạ rồi bác sẽ nói với họ ờ, là tới lúc ghép gan là mình phải cần chuẩn bị bao nhiêu tiền tại vì là có những bé đi làm rồi thì nói là cầm trong tay khoảng ba bốn trăm gì đó yeah. Dạ. là mấy đi qua gặp bác tại vì là ừ, bác nói là tại vì ghép gan là nhiều tiền lắm chứ không phải là đơn giản như mọi người nghĩ đâu yeah. Dạ. rồi sau khi đó là ghép xong rồi á là tiền ờ, mình phải ờ, mướn là dạng chung cư để mình cho bé ở thì nó không có bị nhiễm trùng yeah. Dạ. thành ra là mình phải ở trên đó hết nhất là 6 tháng sau đó là tiền thuốc tiền men của bé một tháng á, là khoảng bác cũng nói với mình là khoảng trên 5 triệu một tháng yeah. Dạ. có khi 5 triệu có khi mười mấy triệu cũng không chừng à, tức là phải nằm gần nửa năm nếu mà xong đúng rồi phải nằm trên đó nửa năm tới lui bệnh viện với lại phải cách ly xã hội là không cho bé mà gặp bất cứ ai hết chỉ có ở với mẹ thôi chỉ có ở với mẹ thôi à. mẹ đây, mẹ đây. buổi tối ngủ ngon không chị nó ho thấy thấy cảm giác như ho khó chịu à, tại vì bé ăn sốt sốt hai ba ngày nay đúng rồi chị cũng định không biết là có chờ được tới um, thứ ba hay không yeah. Dạ. tại vì họ thấy bé sốt hoài nè uống thuốc hạ sốt mà không có hết yeah. Dạ. chị cũng có hỏi uh, bác khánh ở nhi đồng hai thì bác khánh nói nhi đồng hai thì để nói uh, để cho bé uống thuốc coi sao yeah. Dạ. bữa hai mình theo dõi không được thì ẩm bé lên yeah. ẩm bé vô nhập viện lại sợ bé bị nhiễm trùng yeah giờ đi đâu cũng phải nó có cái bịch đi theo chứ rồi à, cái phần bên à, gia đình mình mấy ngày sau rồi có à, để dành dụm được nhiêu chưa gom góp gì như bữa họp nói đó về có hỏi mẹ chị chưa thì chị có hỏi rồi nhưng mà mẹ có nói là à, bán đất rồi tại vô đã coi rồi nhưng mà kiểu như là cũng chưa có xong dạ yeah. ừ hai chuyện nào xong thì mẹ sẽ chuyển gia đình mình đã thủ được khoảng bao nhiêu tiền rồi chị vậy chứ ờ, bên bên em là để một tuần nay một tuần nay thì như em đã nói chị đó là mới có được sáu mươi mấy triệu thôi thì xíu nữa em sẽ công bố cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ như chẳng hạn như cái đó là em sẽ để lại đợt một và em giữ đó thì yeah. Dạ. sau khi chị lên bệnh viện về thì uh, kỹ hỏi kỹ rồi lại hết tất cả yeah. Dạ. thì uh, em sẽ đăng tiếp và xin tiếp coi như thế nào yeah. Dạ. tại vì giờ mình phải biết cái chi phí nó cụ thể là bao nhiêu bao nhiêu chẳng hạn như giờ uh, nói chung là phải gõ tại vì tất nhiên là khi bác sĩ vô chổng mình hay vô chổng hỏi là người ta là sẽ người người nắm kỹ nhất gọi yeah. Dạ. nhất chứ giờ cứ nói phỏng phỏng là tỷ tỷ máy nó nói khơi khơi không giờ cũng không biết và ở trên ờ, ở trên cộng đồng mạng thì nhiều người người ta cũng nghe không mà có người thì nghe nói là bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu nói chung là nghe không không ai mà có trực tiếp dạ yeah. giờ mình phải hỏi kỹ lại là coi là bao nhiêu ở ờ, chi phí này nọ chi phí xong hết rồi này kia rồi mình chung quy rồi bé có bảo hiểm như vậy là trừ bao nhiêu tiền sau khi phẫu thuật xong để dạ. mình biết mình thủ tiền dạ ừ. rồi để có em có đi khám thì em sẽ qua gặp bác long dạ. em hỏi dạ chứ giờ nghe nói lên ờ, em nói thật sự lên khi mà em đang lên thì cũng ờ, nhiều cô chú thương tình nhưng mà nghe tới ờ, nhiều nhóm cũng muốn hỗ trợ nhưng mà tại vì á một phần những nhóm họ cũng nhỏ mẹ mẹ và như nhóm, em cũng nhóm cũng nhỏ không lớn hiện người chỉ có được hai ba triệu mà hai triệu mà giờ gom lại nhiều thì nó cũng không được bao nhiêu hết trơn á dạ mà giờ phải hỏi kỹ chứ giờ ờ, bữa hổm như em cũng nói chị tính chuyển qua chị đông y nhưng mà thôi giờ mình cứ theo bác sĩ thử coi làm sao dạ yeah. chị thường mình ẩm như vậy có cấn cái bụng của bé không chị? À, ờ, không có mà vậy cái bụng nó bự quá mà ẩm kẹp vô thì nó nó sẽ khó chịu. bởi vì hở hở gì không? Dạ, hở hở vậy thôi nào không có cặp vô giống dạ. như thay giác nó lên dây được nên em cầm cái máy giùm anh ha đến giờ à, em sẽ công bố à, cái à, danh sách mạnh thường quân hỗ trợ đến thời điểm hiện tại nha dạ. em công bố xong thì Trung Quy cũng như chị em mình đã nói ở trước thì em sẽ giữ lại đây dạ. rồi đợi tới chừng nữa rồi chị khi đi về thì chị có cho em hay sau đó thì em biết được xác định là chính xác bao nhiêu tiền và gia đình mình là khoảng có bao nhiêu tiền rồi nhưng giờ chị vẫn đoán gia đình mình giờ là thủ được nhiêu dạ thì hai trăm mấy ba trăm không dạ thì em cũng có nói rồi em khoảng có em thì không tới được trăm tại vì do là em đi ờ, đợt rồi đi nằm bệnh viện với nó nữa à. Ờ. tốn hết mấy chục rồi thành ra em không còn được trăm triệu rồi mẹ cho nữa với lại gom góp này kia đồ em chỉ được khoảng 200 triệu thôi chứ không có cao hơn được ờ à, 200 triệu dạ. ha giống như là giờ là mượn này nọ rồi lum la cho là giờ phải dạ, gom chỉ được khoảng 200 em gom được khoảng 200 triệu thôi dạ. thôi mẹ mẹ thì à, bây giờ Phước sẽ à, đọc cái danh sách mạnh thường quân nhé à, hỗ trợ đến à, thời điểm hiện tại hôm nay là ngày à, ngày mấy người ta à, ngày 6 tây tháng 8 năm 2022 bây giờ là 15 giờ gần 15 giờ thì à, đây là cái danh sách Phước à, nhận được nha à, của mạnh thường quân À, đầu tiên á, là chị à, Mùa Xuân hỗ trợ 10 triệu, cô chú Hồng Cường ở Vũng Tàu hỗ trợ 3 triệu, nhóm Tỳ Tâm à, hỗ trợ à, 15 triệu 615 à, ngàn đồng à, do bạn à, Thanh Tuyền à, chuyển về đại diện nhóm nhóm Mạnh Thường Quân Facebook Trần Thanh Tuyền hỗ trợ 5 triệu à, cô chú Quang Khu ở Mỹ hỗ trợ 2 triệu 3 khó chịu hả chị té đau mình đó cô chú anh chị sốt nữa à, chú Hải Nguyễn ở Úc hỗ trợ 3 triệu đồng chị Võ Kim Thanh ở Mỹ hỗ trợ 4 triệu bảy à, bạn Quỳnh Thị Nghĩa hỗ trợ 200 ngàn đồng bạn Kha Bảo Ngọc hỗ trợ 200 ngàn đồng không thì à, nếu bé nằm thì chị cho bé vô vô nằm đi chị để à, em, em cho cho bé nằm cho bé khỏe đi em đọc xong rồi có gì em em em vô chị em mình nói chuyện tiếp ờ, à, bạn Nguyễn Thị Hồng Phương 200 000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là bảy ờ, hỗ trợ 100 000 ờ, đồng rồi, chị Diễm 300 000 đồng và bạn Phạm Thị Thị Dương hỗ trợ 200 000 đồng bạn Quanh hỗ trợ 200 000 đồng vợ chồng à, Hà Dung Hà Hùng chứ hỗ trợ 200 000 đồng cô Lon à, hỗ trợ 200 ngàn đồng Thôi, ờ, do Facebook uh, của em Xuân Nguyễn gửi cô Sang hỗ trợ 400 ờ, ngàn đồng cũng là Facebook của ờ, em Xuân Nguyễn gửi bạn Bảo Long hỗ trợ 100 ngàn đồng cô hay là chị Lê Thị Huệ hỗ trợ 1 triệu ẩn danh có số ghét cuối là 61327 hỗ trợ 200 ngàn đồng một bạn <clears throat> có tên là Đặng Tiết Thu hay Thư gì đó hỗ trợ 100 ngàn đồng bạn Helen Trương hỗ trợ 250.000 đồng bạn Quyền hỗ trợ 100.000 đồng Facebook là CB Plus hỗ trợ 200.000 đồng bạn Ngô Đình Sơn hỗ trợ 100.000 đồng em Duyên Phận hỗ trợ 1 triệu bạn Trần Bảo Bảo hỗ trợ 100.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 71011 hỗ trợ 100.000 đồng bạn Phương Nghi hỗ trợ 300.000 đồng bạn Nguyễn Thị Hồng Hạnh hỗ trợ 200.000 đồng bạn Nguyễn Hồng Mai Nguyễn Quốc Khanh hỗ trợ 100.000 đồng bạn Nguyễn Tuấn hỗ trợ 100.000 đồng bạn à, Lâm Anh Chưa hỗ trợ 500.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 84732 hỗ trợ 200.000 đồng bạn Phan Thị Kiều Trang hỗ trợ 200.000 đồng em A Tuyền hỗ trợ 500.000 đồng à, cô Dân à, hỗ trợ 500.000 đồng bạn Lê Lý Thị Thí Hằng hỗ trợ 200.000 đồng bạn à, Nguyễn Nguyễn gì Hắc Anh hỗ trợ 300 000 đồng, bạn Nguyễn Kim Tiến, chị Nguyễn Kim Tiến hỗ trợ 500 000 đồng, bạn Trang Lê hỗ trợ 500 000 đồng, một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 21616 hỗ trợ 200 000 đồng. Bạn Đặng Thị Hiền hỗ trợ 200 000 đồng, bạn Phương Thanh hỗ trợ 500 000 đồng, bạn Nguyễn Hồng Sơn hỗ trợ 200 000 đồng, em Bích Thảo hỗ trợ 200 000 đồng, em Nhân Đức hỗ trợ 1 triệu, bạn Lương Thí Hằng hỗ trợ 200 000 đồng, bạn Phạm Ngọc Giàu hỗ trợ 200 000 đồng, bạn Nguyễn Thị Minh Hào hỗ trợ 200.000 đồng em Diệu Đức hỗ trợ 500.000 đồng bạn Hồng Tươi hỗ trợ 100.000 đồng Facebook Phương Anh hỗ trợ 100.000 đồng bạn Trần Ngọc Hồng hỗ trợ 100.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 75202 hỗ trợ 300.000 đồng chị Thí Phạm hỗ trợ 300.000 đồng bạn HT hỗ trợ 100.000 đồng Facebook Thúy Cao hỗ trợ 200.000 đồng à, A Phong hỗ trợ 200.000 đồng chị Nga Tuấn à, du lịch tàu Cần Thơ hỗ trợ 100.000 đồng Facebook Niệm Lê hay Niêm Lê đã hỗ trợ 300.000 đồng, bạn An hỗ trợ 200.000 đồng, bạn Lâm Chiêu Minh hỗ trợ 100.000 đồng, bạn mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 12636 hỗ trợ 300.000 đồng, bạn Lương Thành Luân hỗ trợ 200.000 đồng, bạn Nguyễn Thị Minh Phương Hà Phượng đã hỗ trợ 300.000 đồng. Bạn à, Trương Sori hỗ trợ 300.000 đồng, em Cúc Bạch hỗ trợ 550.000 đồng, bạn Nguyễn Giang hỗ trợ 200.000 đồng, bạn à, Nguyễn thì Lan Đài hỗ trợ 500.000 đồng cô Hạnh hỗ trợ 200.000 đồng bạn Nguyễn Thị Trang hỗ trợ 200.000 đồng chị Trinh hỗ trợ 200.000 đồng anh Lộc ở Đồng Nai hỗ trợ 500.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 83340 hỗ trợ 50.000 đồng bạn Lưu Phương Thùy Hà Thí đó hỗ trợ 300.000 đồng à, bạn Đỗ Thị Hồng Dân hỗ trợ 1 triệu em Phương hỗ trợ 300.000 đồng à, em Phương hay em Phượng gì đó bạn Nguyễn Thị Thu Thảo hỗ trợ 200.000 đồng bạn Quỳnh Như hỗ trợ 200.000 đồng bạn Nguyễn Thị Ngọc Lan hỗ trợ 200.000 đồng bạn Thị Dung hỗ trợ 200.000 đồng bạn à, thêm một bạn nữa cũng là tên Phương hay Phượng đó hỗ trợ 100.000 đồng em Bảo Bảo ở Đồng Tháp hỗ trợ 500.000 đồng không biết phải Đồng Tháp nữa ghi chữ DT á cô Ngọc Nữ hỗ trợ 500.000 đồng em Yến hỗ trợ 100.000 đồng à, ẩn danh có số ghét cuối là 73108 hỗ trợ 100.000 đồng bạn Đặng Thị Bích Tiền hỗ trợ 50.000 đồng cô Phương hay là cô Phượng gì đó không giấu không biết hỗ trợ 200.000 đồng bạn Nga Nguyễn hỗ trợ 100.000 đồng em Đan An hỗ trợ 100.000 đồng bạn Trương Thị Ngọc Diễm hỗ trợ 100.000 đồng Facebook Nhi Quỳnh hỗ trợ 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 13430 hỗ trợ 200.000 đồng bạn Nguyễn Văn Nam hỗ trợ 200.000 đồng bạn Cao Thị Thu Thảo hỗ trợ 200.000 đồng bạn Quỳnh Thị Thúy hỗ trợ Thúy hay Thị đã hỗ trợ 200.000 đồng bạn có tên là BXD hỗ trợ 100.000 đồng thì uh, tổng cái số tiền là 67 triệu 815 ờ, ngàn thì uh, nè chị để để chị uh, thì đây tổng cái số tiền là 67 triệu 815 ngàn dạ. thì uh, như hôm trước em đã, đã nói với chị thì uh, tạm thời em giữ ở đây dạ. thì sau khi chị đi uh, bệnh viện về thì uh, nếu mà có nhập viện trên đó luôn và có nếu mà có cần phiếu nhập viện luôn thì em sẽ chuyển khoản lên mình có số tài khoản mà phải không dạ, dạ còn không nữa thì ờ, đóng tạm ứng gì đó thì em sẽ chuyển lên trực tiếp trên đó cho mình yeah. Dạ. à, số bệnh viện gì đó em đó, ờ, chuyển trực tiếp yeah. Dạ. lên cho ảnh cho bệnh viện thì để coi tình hình như thế nào rồi xong rồi có chị báo em thì để em báo lại mạnh thường quân dạ thì yeah. sau dạ. đó thì biết cái số tiền được bao nhiêu á thì ờ, gia đình mình cũng đó bao nhiêu thì hiện tại là còn thiếu bao nhiêu nói chung là chuyến này lên thì mình hỏi kỹ giùm em một cái nữa chứ yeah. uh, nghe phỏng phỏng không thì cũng thua luôn á thua non luôn thì tất nhiên nó sẽ có nhiều cái hỏi ừ nhưng giờ là bé giờ là vô nhập vô là mình đóng tạm ứng là bao nhiêu tổng tạm ứng bao nhiêu thì chi phí phẫu thuật xong á, là tổng cộng hết luôn là bao nhiêu bé có bảo hiểm rồi uh, khi mà nằm viện ở ngoài á, là nằm 6 tháng đó đó là chi phí nhiêu thì bác sĩ tính dùm cái tại vì á, nói đây em cũng hộ nghèo thì mạnh thường quân họ muốn hỗ trợ như là họ cũng nhã ý muốn hỗ trợ muốn giúp đỡ nhưng mà thấy cái số tiền nhiều quá nói chung ai cũng ngán hết trơn không phải là mổ xong mà nằm tới 6 tháng dạ. mà do là mổ xong rồi bác sĩ nói là mình phải tìm cái chỗ sạch sẽ để cho bé ở à. tại vì sau ca mổ nếu mà bé mà để cho bé nhiễm trùng à. là nó còn sẽ nặng hơn là trước khi mình mình chưa ghép gan cho bé nữa là à. nó kiểu tức là, là mình phải ở đó. trong khu chung cư của dạ, bệnh đúng viện rồi không mình phải thuê chung cư ở ngoài á ủa ngồi vậy dạ là tại... chứ không cho về nhà ngồi thế đó không, rồi có bác không. sĩ rồi theo không không mình chỉ thuê chỗ nào đó gần nhất bệnh viện trong khi đó lỡ có gì là mình đưa vô à. là đứa bé nào cũng ghép gan xong cũng phải điều giống vậy à, thì rồi sau gì? 6 tháng rồi mình mới về nhà à tức là không cho về nhà sinh hoạt chung dạ, nhiều đúng người rồi, dạ. có mẹ bé với bé ở đó dạ đúng à. rồi hiện giờ thì mình vô trọng thì mình hỏi thì có nhiều người trọng người ta cũng đã từng trải thì mình dạ. hỏi người ta thì mình dạ. biết nói chung là đã có nhiều người ta trong đó người ta với lại chị hỏi bác sĩ xong rồi những ca nào mà phẫu thuật xong nữa gì đó thì mình hỏi luôn đó, hỏi người ta luôn ca mà phẫu thuật xong mà hay nhắn tin cho Phước hôm qua đó yeah. Dạ. là cái ca đó hay nằm chung bệnh viện chị với lại Nhi Đồng hai dạ. rồi bây giờ là bé ghép gan được ở bên đại học y dược dạ. rồi thì cái chi phí đó chị có nghe bé đó nói như chị nói chuyện là bao nhiêu không tại hôm qua tin nhắn hai người thì nhắn <laughs> cái chị kia thì nhắn nói uh, nghe người ta nói là vậy không tới nhiều đâu đóng có vài ừ, triệu và bé kia thì nói đã từng chảy thì... rồi uh, nói chung là hai người nói chung nói qua nói lại nói qua nói lại nói chung là ai chung quy là cũng muốn tốt cho bé thôi nhưng mà giờ thì thôi em thì em cũng <laughs> học ngại đọc lắm tại em không có thời gian nhiều ngồi đọc ừ. thấy gì bởi vậy mới nói với chị em chụp hình gửi cho chị chị đọc xong rồi có gì thôi giờ chốt ngắn gọn chị linh ngay bệnh viện mình hỏi bác sĩ là chắc ăn đúng nhất rồi, giờ là rồi. chị sẽ chứ hỏi không bác sĩ lòng cho dạ. tại vì là do nói có mấy chục triệu thì chị cũng có đọc nhưng mà thôi kệ đi tại vì nhiều khi thì nghe nó mấy chục triệu còn mừng nữa chị còn mừng nữa chị <laughs> nói trời có mấy chục triệu rồi khỏi chị không cần phải là nhờ cộng đồng luôn <laughs> dạ. chị sẽ tự làm lại được nhưng dạ. mà tại vì do là cái số tiền không phải là giống như vậy đâu bây giờ nếu mà số tiền giống như vậy thì nó khỏe cho chị nhiều quá rồi dạ thì bởi vì giờ chị lên trên chị hỏi giùm em kỹ lại ha chi dạ. phí này nọ đồ nói chung là tại vì giờ mình đỡ một cái tại vì mẹ là cũng phải phẫu phẫu thuật cho mẹ phẫu thuật cho mẹ thì phải tốn thêm chi phí cho mẹ nhưng mà đỡ cái là tốn tiền là tại vì nếu mà à, thận hay là gan gì đó gan hay là thận gan gan, dạ. gan là sinh ờ, của người khác hiến thì mình cũng phải bồi dưỡng cho người kia và mình phải chịu luôn cái chi phí ờ, cho người ta nữa chi phí của người hiến ừ, nhưng mà bây giờ là phải bồi dưỡng cho cái người hiến nữa phải bồi dưỡng cho người ta nữa tại người ta hiến rồi nhiều khi mình phải bồi dưỡng đa số là có mình ờ, mình không có tiền mình khả năng mình mua đâu cưng mua nhiều tiền lắm không ý em nói là có nhiều người khác á nhiều à. người ờ. khác chẳng hạn như nhà người ta đã có điều kiện mà người ta ghen không thích hợp thì nhiều người hiến ừ. ừ. hiến nhưng mà xong cũng phải bồi dưỡng để cho cái người kia thì như Đúng giờ rồi. tại vì mổ tới mấy tháng trời Đúng rồi. không làm được không gì. làm được gì chứ nhưng mà với lại nhà người ta có đã có điều kiện thì người ta muốn bồi dưỡng cho cái người đã cứu đi cái mạng sống của con mình nhưng mà giờ thì chính chị là mẹ thì giờ nó đỡ được cái phần tiền đó dạ. rồi chị hỏi luôn là chị và bé ờ, ghép vậy là cái ca đó là tính tiền chung luôn hay tiền riêng thì tính chung trong đó luôn á tính chung tính luôn chung đúng không? đến lúc xuất viện luôn là à, khoảng 1 tỷ đó tính luôn ờ, là cái đúng phần rồi. của chị luôn đúng không đúng rồi tính à. chị với bé luôn à. là cắt của chị xong rồi gắn vào cho bé này kia nằm bệnh viện đó là hai mẹ con khi nào khỏe về là tính là khoảng tỷ đó dạ hiện giờ mình phải hỏi kỹ lại thì coi đó, sao thì đây chị có trừ bảo hiểm đồ ra là bao nhiêu bé có bảo hiểm chị có, có bảo hiểm đúng không không bảo hiểm chị thì mà chị thường là chị tính tính có bảo hiểm cho bé đúng không, rồi, không bảo hiểm cho bé à, tính bảo hiểm cho bé thì được thanh lại là bao nhiêu chứ giờ có bảo hiểm đó mà nhiều khi bảo hiểm đó mình không biết thanh cái gì nữa thì bây giờ đợi chị có lên gặp bác Long thì chị sẽ nói là ờ, bác Long ơi cho em chẳng hạn như ừ, bình thường một bé bình thường ghép gan thôi là bác cho em là dự định là ờ, bằng bao nhiêu tiền này dạ. kia nọ rồi chị sẽ kêu bác ký vô giấy xong rồi chị sẽ gửi qua cho em xem dạ. đó chị thường nên... trong quá trình chị đi uh, bệnh viện vậy rồi chị có hỏi người ta là em thấy nhà con em nó cũng có bảo hiểm đó mà giờ em thấy đi đâu đầu mổ cũng tốn tiền hết chứ, mà nói có bảo hiểm là bảo hiểm là bảo hiểm để bảo hiểm gì ta cái bảo hiểm đó như theo chị chị biết ờ, bé nhập viện rồi nó được thanh cái gì con chị lúc đó giờ tự nhiên khi bé nhập viện tới lui tới lui rồi nó thanh cái gì được thanh gì không cũng có chứ có thanh Tức nhiều thứ lắm gì? tại giống như hôm bữa hổm ấy là chị xuất viện nếu mà chị nằm chị không có bảo hiểm là chị dạ. đóng tới 86 triệu lần à. à do là chị có bảo hiểm này kia rồi bé. chị đóng ờ. đúng à. rồi có bé xong rồi bảo hiểm đóng cho chị 70 rồi chị còn đóng 16 triệu thôi à, vậy đó hả vậy à. tức là nó cái những cái phần đó còn những cái phần này là như là vậy là cái tức là sao ta nó nằm ở trong cái phạm vi à, Đúng rồi, đó thôi phải không cái phạm vi đó à, chứ không phải là còn... hết tất cả cái gì không, liên quan có, tới bé à. có những cái thứ thuốc hoặc là gì đó là bảo hiểm nó không chi là đặc biệt mình phải là bỏ tiền ra à. nó vậy còn có những cái ờ, chi đúng rồi những dạ. cái mà trong bảo hiểm thì nó chi thì nó chi à. còn không chi là mình lúc Vì đó tại mình vì trong cái tờ giấy bảo hiểm nó đâu có ghi gì đâu à nó ghi chỉ bảo hiểm không à ờ, chỉ biết là giấy bảo hiểm thì cứ ai cũng cứ mặc định tại vì nhiều bạn cứ hỏi cứ nói em ờ, là trẻ, trẻ em dưới 6 tuổi có bảo hiểm là cái gì cũng miễn phí chứ miễn phí trăm phần trăm em nói gì đâu. miễn phí trăm trăm giống như thẻ bài uh, miễn tử quá vậy như là dạng như là mình ho cảm sổ mũi đó đi vô trạm y tế thì nó trăm phần trăm cho mình rồi ờ trạm y tế phường xã đồ ừ, này nọ thôi chứ rồi. Ờ, ừ. còn chẳng hạn vô bệnh viện đồ thì không có gì bên trong bảo hiểm ở cần thơ đi thì cưng đi chung quy trong cần thơ thôi nhưng mà cưng đi lên trên thành long xuyên là phải tốn tiền nữa đó vậy đó hả? à ừ. tức tức là ờ, chuyển tiếng khác là ừ, đúng rồi đó. Khác. đúng rồi khác nó, nó khác, nó khác. ví dụ như ở đây là nó trăm trăm lên trên long xuyên thì nó nó chỉ là hai mươi phần trăm thôi nói nói chứ em cũng mua bảo hiểm đó. đầy đủ cho em mua bảo hiểm cũng có bảo hiểm nhưng ừ. mà em không biết bảo hiểm làm gì nó bảo hiểm mua xong mấy năm xong cái dục dục cái rồi ba em thấy lót tót ông đi mua cái mới ông nói thôi thì hữu đại đi nữa rồi có gì tới đâu tính tới đó chứ em cũng không biết lỡ bắt bác dĩ mình có gì đó mình vô bệnh viện nó đỡ cũng tại vì ờ, nghĩ đi nghĩ mua có mấy trăm ngàn à ừ. tại vì mua ở à, đúng rồi tám trăm mấy đó rồi xong rồi có xài đâu em mua em còn chưa thấy tờ bảo hiểm nó toàn là ba em không giữ không ông giữ xong cái tới gần hết cái ông nói ông hỏi ờ, hai chồng em là còn bảo hiểm không không ông nói trời con có giữ đâu thì tự ba coi đi hết thì chắc hết để tôi đi mua mua xong ông giữ xong trong hết trong bỏ cái gọi mua cái khác rồi tôi chưa thấy luôn mình bệnh nặng dạ. kia đó là nó phải thu chi cho mình nó đỡ một chút dạ đó, còn như là cảm ho sổ mũi thì cứ việc ẩm vô trạm y tế ờ. thì nó cho thuốc đem về em tại à, em nghe thường em nghe nói là mấy người già cao tuổi được bao nhiêu tuổi bao nhiêu tuổi đó là được miễn phí tại vì nhiều bạn à, nhưng không biết sao nó cứ lên cái nói dạ. trời ơi cứ, đưa, cứ mỗi lần cứ đăng hoàn cảnh của bé nào lên hay là đăng cái người già nào lên dạ. cái là luôn luôn cái vô cái mặt định thôi ủa người già vô bệnh viện miễn phí trăm phần trăm mà cái xong cái bé nhỏ ủa bé dưới 6 tháng tuổi là được à, miễn phí hay là bé bao dưới 6 dạ. tuổi gì đó được em miễn phí lấy, em được, được được miễn phí trăm phần trăm mà em nói miễn phí trăm miễn phí trăm phần trăm gì không chị lấy cho em em nói miễn phí trăm phần trăm gì cho mấy bệnh viện nhi đồng gì chắc đói chết luôn á bác sĩ ừ. chắc đói chết quá chứ ăn mặn gì giờ mấy bệnh viện di động nó toàn là dạ, nít không á dạ, dạ, ừ, lấy mình bỏ mình cắt xe mình bỏ đi chị đẩy bỏ bánh tới giờ phải có nghèo nó phải đủ chứ mà sao nhiều nhiều bạn cứ cứ, cứ không có hiểu nổi cái vấn đề cứ lên cứ nói là cứ cứ đăng lên cái bé nào nhỏ nhỏ em chút xíu rồi bảo hiểm được ờ, miễn phí trăm phần trăm trời người già vô bệnh viện không có tốn tiền ờ, nói trời ơi dễ ăn quá nói vậy vậy ta bệnh mở bệnh viện di động ra vậy rồi nhưng mà do do là có có nhiều cái thứ là chẳng hạn như mình mình phải đóng tiền á dạ. ngoài bảo hiểm á là chi là mình cái đó là mình trả là đúng rồi còn nhưng mà kéo nhiều khi bệnh nhẹ nhẹ này kia đồ á à. vô trọng có khi cũng phải miễn một trăm phần trăm là có có ừ, nhưng mà đúng rồi là cái thuốc đó này kia nọ là của bảo hiểm thôi chi hết là đúng rồi có những con sẽ có những cái phần thuốc chị một trăm phần trăm ừ. rồi có những phần thuốc lại ra cái to tự ra ngoài mua nữa chị mấy cái đứa này là nó hay ra ngoài mua nhiều thứ thuốc lắm chứ không phải là như trong bệnh viện chi không có nhiều thuốc á, là nó cũng rất là rẻ tiền nhưng mà trong bảo hiểm nó không có không chi có. cái loại thuốc đó đúng nhiều rồi. khi hết nữa nhiều khi hết đúng rồi, rồi trong bệnh viện ra ngoài trong mua bệnh viện có khi trong bệnh viện hết rồi hết, khi đi ra à, ngoài hết phải ra ngoài mua thôi Nhưng mà nó không à, có nhiều nó chỉ chứ hỏi nhiều bạn không hiểu gì cứ lên cái gì cũng vậy chứ Để cứ lên là à? cứ kêu đi cứ auto mặc định là già là cái nói em em xin tiền để nhập viện cái là trời ơi người già vô miễn phí lên bao nhiêu tuổi miễn phí rồi em bé cái trời nhập viện cái miễn phí nó ừ không miễn phí cái viện miễn phí tính thiệt ai mà tính nhiều khi mấy bạn nói vậy khi bạn mà dắt cho mình miễn phí dắt cho mình vô dùm đi thử coi miễn phí không có cái mỗi lần chuyện abomin đó là chị phải ký cái giấy là chị ký tốn một triệu đồng chuyện abomin giấy gì chị? Đó. cái giấy mà giống như là mình ký vô là cái cái đó mình phải chịu đóng tiền cái à. cái lần phần thuốc đó là nó nó mỗi lần mà vô một cái thuốc đó là mình phải ký giấy như vậy yeah. Dạ. là một giấy đó là một chị cho em coi cái giấy đại diện hôm bữa chị đóng tiền à. bệnh viện bạch mai không có nói đại diện bữa là bữa đi để bữa. khám khám à, khám gan chị cái bé hả? chị chị xuất viện á à. chị cho em coi nó để nói à, nó em bé nó nằm mà không có tốn tiền là Hay... nói chung là cái giấy tờ này là chị đã xét nghiệm giữa chị với nó là biên lai ra tiền không chị tốn cũng hết mấy chục triệu nhiêu đây nè cái giấy ra chuyện hôm bữa nó sẽ có cái à, cái phần mà mình à, thanh toán đúng không đúng rồi này giấy ra diện nè cái này là này tháng 1 2022 này giấy ra này giấy ra diện nè sao giấy ra diện nhiều quá chưa nhiều à, lắm tháng chín nữa ra vô ra vô hoài đây quá trời giấy ra diện cái này không phải ở đâu người ta chỉ bỏ đâu rồi rồi thôi chị nói gì được rồi thôi vậy à, để à, phước à, xin phép tắt máy nha và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào tuần sau đi để coi chị Hường lên chỉnh rồi nói chuyện hỏi bác sĩ kỹ hơn à. rồi về mình sẽ tính à, tiếp cái bản kê khai à, này, chương này thấy không à. những cái gì là mình chi nè nó ra bằng bao nhiêu tiền là cưng thấy không ừ. nó xong rồi à, bảo hiểm chi à, cho mình ý, bao nhiêu ở đây bệnh viện là nó có quỹ bảo trợ cho bảo quỹ uh, gì bảo trợ gì nghèo nè ờ. Đó. Đó là cưng đọc đây nè chị còn đóng tiền. là 16 triệu mấy nè chị tạm ứng được một triệu là chị còn đóng 15 triệu mấy nè để mấy bạn à. nói là do là nhỏ là bệnh viện này kia không tốn tiền à. À. đúng rồi đúng rồi ở đây là là 86 triệu mấy đúng rồi bảo hiểm được nó thanh toán được là bảy mấy triệu nữa phải không à, nè. bảo hiểm thanh toán là được bảy chục đúng rồi rồi cuối cùng mình chi ở đây 16 triệu đúng rồi, 16 triệu mấy ờ à. ngày lại cho được rồi ngày 26 tháng 7 mới này tháng rồi ừ. ừ vậy ha như câu chuyện như nãy giờ cô chú anh chị cũng à, nghe rồi đó rồi có gì nữa phước sẽ à, cập nhật sau nữa bye bye và hẹn gặp lại